em thích là anh đấy Club de Nuit Limited Edition phiên bản Perfume và Supremacy Silver của nhà Abnon Và ngày hôm nay thì mình đi phỏng vấn hai cái mùi hương này Xem đâu sẽ là người chiến thắng nhá Bắt đầu thôi Mình đang có hai cái mùi hương dành cho nam Ở đây mình muốn các bạn gửi thử, mình đã xịt ra giấy rồi Để các bạn có thể cầm giấy các bạn gửi thử Mình xin cảm nhận xem là các bạn thích cái mùi hương nào hơn Các bạn đổi với nhau cho nó dễ Chắc là mình thích cái mùi hương nào hơn Đây à, Thích mùi hương này hơn nhỉ? À? Cả hai bạn, à? còn, còn bạn thích mùi hương à? Cả ba người đấy luôn vâng. Ok ờ, Bạn có thể biết là lý do vì sao bạn thích cái mùi hương này hơn Cái mùi hương còn lại không? cái mùi hương này hình như là có mùi bạc hà với lại nó hắc hơn nó hắc hơn hả mùi vâng. em thích là nó kiểu nhẹ nhàng nhẹ nhàng trái cây à không nhẹ nhàng lắm nhưng mà nếu mà chọn giữa hai cái đấy thì chọn cái mùi nó vẫn nhẹ hơn ạ à. cái đây nó hơi nồng à ok rồi à, mình cảm ơn nhá ở đây là cái mùi hương mà bạn à, thích nhá rồi mình cảm ơn cả ba bạn nhá dạ. Vâng các bạn cầm giấy các bạn ngửi xong rồi các bạn đổi nhá các bạn thích cái mùi hương nào hơn ờ, giống nhau ờ thấy giống nhau nó, nó, nó cũng na ná giống nhau màu này thì nó hắc hồng tí ừ mùi này mùi của cái chai cái tờ này nó xé nó hắc hơn à quan trọng là mình thích mùi nào thôi tại vì nó khá giống nhau nó xem xem gửi rồi gửi rồi Thật ra là em thấy mùi nào cũng cũng được mà thêm thì thích mùi mùi mà nó đỡ hắc hơn ừ. <laughs> khó à không em thấy thực ra mùi nào cũng thôi vì đối với em thì mỗi mùi có một cái có một cái cái, cái hay riêng vâng ok mà nếu mà em thì em sẽ chọn mùi nào em ấn nước anh em, anh ừ. chọn mùi nào á chắc là mùi này chắc là mùi này hả tại vì nó hơi ngọt hơn một tí ờ à, ok thì đây là cha em chọn còn bạn nữ thích mùi này đúng không thì ờ, đây là ờ, mùi em chọn thì anh rất cảm ơn hai bạn nhá rồi rồi đi bạn có thể cho mình biết là lý do sao bạn chọn mùi đấy không em mình thích mùi hương này hơn này bạn thích cái mùi hương này hơn nhỉ ừ. nhưng mà lý do vì sao bạn thích mùi này à, cái mùi này mình cảm thấy nó tự nhiên hơn nó mình thấy cái mùi này nó nhiều hóa học á à. Ờ. mình cảm thấy nó rất là gắt ấy. ok đối với mình rồi cảm ơn bạn nhé ở đây là chai nước hoa mà bạn thích nhá rồi xin cảm ơn ok mình đang có hai mùi hương này cho nam đấy mình muốn các bạn mình đã xịt ra giấy rồi bạn đang ờ, bán nước hoa à? à không, mình làm đại khái là người uh, kiểu mình làm review về sản phẩm ấy. Thăng Long về đúng không? Là người review sản phẩm. Ừ. Cái này à, về YouTube mình chủ yếu chỉ làm về nước hoa thôi mình không làm về những cái sản phẩm khác à. mùi này quyến rũ là mùi tôi ngửi là mùi nào vậy ba người thì mời xem có phê bạn ngửi ờ, hai bạn ngửi xem nào không, tôi rất là thích mùi này tôi bị ấn tượng luôn mùi này nè Đấy, bạn thích mùi này hả? Ok, ờ, nếu không bạn, bạn thích mùi này. À, đây bạn. Thế mà cảm nghĩ là cái người um, người đàn ông mà tông trầm trầm ấy ừ. sẽ rất là hợp với mùi này. Ừ, mùi này cũng thơm. À, mùi hai mùi này nó có, có phần hơi na ná nhau. Cái à, mùi này thì nó hơi bị uh, hơi bị uh, nồng một chút. Ừ. Riêng em thì em sẽ ấn tượng cái mùi này hơn bởi vì cái mùi này em cảm thấy có khá nhiều hãng nữ hoa đang dùng cái mùi này rồi. Nhưng mà à, kiểu à, okay. ấn tượng là mùi ngửi mùi đầu tiên thì này nó Đúng thơm. rồi, mình chỉ ngửi mùi vào ba mùi vào mùi đầu tiên thôi. Còn lần thứ hai là cảm giác là nó nó bị nhẹ hơn hay là Em thích mùi này nhá rốt vâng. à, mùi này ok rất là ok, okay. mùi nào cái này là của Chanel ạ à, không của một nhà đến từ Trung Đông ra cái cái đây là hai sản phẩm nó làm mùi khá là giống một chai nước hoa nổi tiếng nó là chai Quýt Aventus nó nó rất là manly nó rất là sâu nó rất là đầm đầm ok ừ. à, đây là mùi, mùi mà các bạn em ừ. rất là nhạy về mùi hương đấy sau này anh có thể đến review em lanh quanh lanh quanh là em là chuyên gia về mùi hương mà thế bây giờ thấy mùi em thích là gì mùi em thích là anh đấy người em thích là anh đấy Ôi thế đi chết Rồi thì mình cảm ơn ba bạn nhá Và đây là mùi mà các bạn thích Rồi mình rất cảm ơn các bạn Đâu, không giới thiệu kênh youtube Ở đây mình có kênh youtube đây Ừ, có xem Cái mùi này ok để để sau này em đi mua tặng bạn trai em Ra là mình kênh của mình là hướng tới những cái chai nước hoa ở phân khúc kiểu à. Thứ nhất ít người biết tới và thứ hai là nó sẽ rẻ